anh đã chạy theo đến tàn kiệt này em anh chẳng bước đi năm con sống với hàng dừa mộng say câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa em nói em thương anh nhiều thương em anh tin rất nhiều nhưng để không như giấc mơ đẹp em rời xa chốn đây một ngày em muốn bước lên đô thành vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp sao yêu đến tàn kiệt ngày em xa mắt ai với mẹ cha Trong ngóng chờ đợi nhung nhớ một thời Rồi trên tay anh tâm thiệp cưới Ngày xưa em muốn bước lên đô thành vì Em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp Sao ở quê làm gì Làm em cứ thêm những mơ mộng Em muốn cách xa nơi đây Bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say Anh đã chạy theo đây